Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại ý kiến trong phần comment bên dưới nhé. dần mã 你。 là Oh. ngàn tuổi đặng ơi tâm mà còn khi mưa khuya đi nô tùng họ to ngã bay ơi lấy dầm má hiếu ơi mẹ hiếu hòa à, tồn lỗ hai à ơi nhất lầu áo phiếu áo nhị mà hữu tiêu à tình lan liên à ơi xiên xỉu á xéo á bún na tiêu giang lầu á nhau á nhân ô thùng đang lầu á bạn phim mà ấy ơi dâm mà mày cuốn nhậu ơi hăng à nhân ô sông nhớ nhân à tì hò áo mơ ơi e, nhị giá hiếu tiêu à tình lan đình à ô cùng nam nhân à tượng danh nã dặn bên u rồi à tuôn tùng lão à ơi thùng sẽ chăm mà nhân tàu áo xuống ơi nhị mãi xuống nhau à nhân xuân quang à ơi chiều theo trường tuồng miền hay nhiều mà nhân có tay tô giàu ái chịu nghĩa cùng mà bầu nhiễm du cầu Rolling love you thế ta dẫn ta là phiếu nhân á à, nhiều ta à mà chính giới na lỗ lỗ hàn dân chủ rồi đây đây tiếng

Mariana Sumaya Bye. 三个啊！ Allah. theo dõi video. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại ý kiến trong phần comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!